Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today <laughs> Anh em có còn từng nhớ tôi không? Anh em có còn từng nhớ tôi không? <laughs> Gần một tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau Không biết là anh em dạo gần đây ra sao Chơi game ờ, như thế nào có còn như năm xưa <laughs> Nói thế thôi chứ còn không hỏi tôi cũng biết thừa anh em ạ tôi lại còn không biết nữa thì còn ai biết cái tuần vừa qua sau khi mà up cái clip gót só đỏ ấy hướng dẫn cho anh em uh, viewer trên kênh game today tôi nói thật với anh em là có rất nhiều anh em là <clears throat> có uh, gửi tin nhắn cho tôi gửi tin nhắn cho tôi ở trên fanpage uh, và đánh giá cái bộ đấy rất là ổn áp trong việc leo rank đấy, đấy là trong cái khoảng thời gian mà sau khi uh, up clip xong ấy là như thế đấy, sau đó chơi một thời gian trên một thời gian thì thấy rất là ok đấy là cái giai đoạn đầu mà khi mà mới bắt đầu meta ấy, khi mà có khá nhiều người chơi vẫn là 9 ờ, mét với cả 9 ép đấy sau đó một thời gian nhá khoảng hai ba ngày sau sau khi mà anh em đã chơi nó thấy cảm thấy là nó rất là uy tín live up rất là uy tín rất là ổn áp rồi thì lại bắt đầu nhắn tin cho tôi kêu đấy kêu ca là uh, <laughs> anh ơi anh ra cái clip là ờ, giới thiệu cái bộ gót đỏ ấy làm cho là bây giờ vào trong uh, trong trong rank có 8 ông chơi thì uh, có tận 5 ông, có tới 5 ông là chơi cái bộ gót đỏ Trong đấy có tôi <laughs> Trong đấy có em Trong đấy có mình à, Úi dồi ôi, thôi xong Thế là coi như là meta này nó ừ, thực sự là nó thuộc về cái bộ gót sáu đỏ rồi chắc là nó, nó đã thành cái meta gót sáu đỏ rồi anh em ạ rất nhiều người chơi rất nhiều người là thích chơi cái bộ đấy rất đam mê <clears throat> thậm chí là tôi cũng thế thôi tôi cũng khá là đam mê với cái lap đấy đấy thế là rất nhiều người kêu ca ui đầu game là ra sky breaker này được quá nhở <clears throat> truyền thuyết lại không có bom không có máy bay cũng nói chung là cũng không chơi được cái bộ ờ, goblin đâu nhưng mà thôi cứ lóc lại hay sao đầu game thì nó vẫn là quý anh em ạ để giải thích cho um, cái bộ đỏ ấy, cái bộ gót 6 đỏ tại sao nó lại uy tín trong cái thời gian vừa qua ấy, thì nó có hai cái vấn đề mà chúng ta um, thấy được cái sức mạnh của cái bộ 6 đỏ gót. <coughs> cái thứ nhất ấy, đấy chính là trong cái meta mà um, khi mà anh em bắt đầu mới vập vào cái bộ đấy, khi mà sau khi mà tôi ra clip ấy, nó mạnh là bởi vì là hồi đấy cái hồi đấy nó có khá là nhiều cái nhà mà chơi uh, chín ép mà chín hẹp ấy <clears throat> nó lại rất sợ cái bộ sáu đỏ gót đấy nó gần như là nó là thiên địch nó là counter anh em có thể xem cái clip ờ, mà tôi up gần nhất ấy mà chung kết là tôi uh, có chơi uh, ờ, gót sáu đỏ mà ừ, chiến với cả cái bọn 9m à chín chín chín hẹp ấy là anh em cũng có cũng có thể thấy <clears throat> cái kịch bản của nó rất là là ghê ở cái chỗ là nó có cái con uh, heo ấy có cái con heo mà khi mà anh em gặp chín ép ấy Chỉ cần cái bóng của cái con năm tiền nó bị chết rồi Cái con năm tiền trong bộ chín ép nó bị chết thôi Thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ triệu hồi ra một con năm tiền hai sao Và nó là hàng thật luôn Ở trong cái ờ, đội hình của anh em Chính vì thế nên là nó rất là counter cái bộ chín chín chín ép những cái bóng nó chết thôi là có thể triệu hồi ra được cái con tướng xịn Đấy, chính vì thế nên là <clears throat> ở cái meta mà nhiều người chơi chín ép thì cái bộ gót sáu đỏ nó rất là ok Đấy, cái lý do thứ hai mà người ta cũng chọn cái line up gót sáu đỏ trong cái thời điểm hiện tại đấy là chính là đấy là một cái bộ mà nó là một cái bộ eco rất tốt một cái bộ eco rất tốt à, khi mà anh em eco anh em giữ được máu giữ được máu khi mà trong đội hình nó có hai con tuống có khả năng giữ máu cũng như là có khả năng cho cái thuốc hồi máu khi mà anh em vượt quá cái số máu bị mất Chúng ta lấy ờ, uh, Goblin đầu game anh em nhá Mặc dù là trận này thì không chơi được Goblin nhưng mà ba con Goblin đầu game thì nó rất là khỏe Chúng ta có thể chơi được, ở đây có lấy được xung kích này Ở đây tôi có thể lấy cái xung kích hoặc lấy cái bờ linh <clears throat> Đấy Lấy cái bờ linh thì có vẻ tín hơn đấy Lấy cái bờ linh, tung trưởng nhanh Bờ linh thì nó hữu dụng hơn ở giai đoạn um, cuối game anh em ạ Thường là tôi sẽ chọn cái bờ linh hơn là cái xung kích bởi vì làm sao Nếu mà chúng ta ngày trước thì Chúng ta tại sao tôi anh em thấy là có những cái clip Mà tôi lấy cái xung kích đồ game Bởi vì như này Cái meta hiện tại ấy Chúng ta có một cái đội hình mà chúng ta Cái xung kích nó là cái co item Đấy nó chính là cái đội hình uh, 9m ờ, <clears throat> Tức là nếu mà xác định mà chơi 9m ấy, thì tôi sẽ lấy là xung kích Tuy nhiên là cái đội hình 9m ấy, ở trong cái meta hiện tại nó yếu rồi anh em ạ Nó không còn hữu dụng nữa anh em cũng có thể thấy là ừ, cái đội hình 9 mét là một trong những cái đội hình mà thông thạo 10 của tôi nên là ngày trước ấy ở cái meta trước đây ấy, khi mà chúng ta còn gặp nhiều cái bộ 9 mét khi mà nó chưa bị giảm cái sức mạnh kháng phép ấy thì cái bộ 9 mét này tôi dùng rất nhiều. Tuy nhiên là trong meta hiện tại thì nó bị giảm tới 10% cái giảm kháng phép của đối thủ khiến cho cái việc mà tôi chọn cái lap 9 mét nó rất là ít. Nó chỉ là bao giờ bài phải thật sự ở độ cơ. Bài độ thật sự thì tôi mới chơi. Đấy, chứ nó sẽ không thể mạnh được như những cái um, cái cái cái cái trận mà tôi trình diễn ở meta trước khi mà có những cái trận mà 100% máu đến hết game họ đánh với cả các anh em của TD. Anh em có thể tin được không ạ? Đến ngay bản thân tôi khi mà tôi uh, chơi uh, cái bộ đấy ở trong cái trận đấu hôm đấy thì thực ra tôi cũng đã hơi tin được luôn là tôi có thể giữ được 100% máu đến hết game. Nhưng mà cái uh, ký ức đấy nó đã xưa rồi, xưa xưa xưa xưa rồi anh em ạ. Ui thua mất chuỗi rồi Đéo thể tin được luôn ạ Sai lầm quá ba mất đây chúng ta có ba mất ở đây Trận này Berlin thì, thì ghép Berlin có chơi được like nhỉ? Ở đây ờ, tôi vẫn chưa biết là tôi chơi gì đây Ở trong cái con game này Đấy, Nhưng mà tôi chắc chắn là trong cái trận đấu này Rồi thế nào rồi cũng sẽ có thằng chơi đỏ thôi Đấy là chắc chắn Chắc chắn sẽ có thằng chơi gót đỏ 18 mới rồi anh em ạ Blink để cho con Skybreaker khi ngon hơn đấy Tôi hơi sai lầm Skybreaker tung trưởng ở cái cái cái mức 2 sao rồi nó tung trưởng sớm nó sẽ hiệu quả hơn là con ờ, Heaven Bomber. Chính ra con Heaven Bomber lên 2 sao thì mới chuyển đồ nó mới hợp lý anh em ạ. Rồi ok. Trận này hên ra là mấy con Glide chơi Glide cũng được anh em ạ, bởi vì chúng ta mới ghép cái Blink thôi. Đấy chính là lý do tại sao tôi ghép Blink đấy anh em. Ghép Blink nó có nhiều nhiều cái sự lựa chọn Chúng ta có nhiều sự lựa chọn Chúng ta có thể chơi bit Chúng ta có thể chơi line Ui Yếu biết mua gì đây Chúng ta chỉ không chơi xin được thôi Cái đội hình không chơi xin và không chơi Hunter được thôi Còn có thể chơi được bất cứ cái đội hình nào Kể cả bit cả Kể cả line nhá Đấy, kể cả mết kể cả gót Chơi hết chín hẹp Đấy là những cái đội hình mà ghép Berlin Thế nên cái Berlin ấy trong meta này tôi nghĩ là nếu mà có giai đoạn đầu thì anh em lên ghép cái Blink Với cái sự lựa chọn giữa cái xung kích và cái Blink thì lên ghép cái Blink Thứ nhất là nó tung trưởng sớm này Thứ hai là nó hiệu quả với cái late game Late game co của anh em sẽ cầm Blink nhảy xuống phía sau và tiêu diệt cái hàng gây đam ở phía sau Cũng như là né cái việc bớ vào của những cái con mà nó bắt cái con tướng của anh em Bắt cái con cò của anh em thì rõ ràng cái Blink nó rất hiệu quả Đặc biệt là cái việc là bây giờ đỏ gót rất nhiều nhá Đỏ gót rất nhiều mà cái hàng phía trên của cái bọn đỏ gót nó rất cứng anh em thấy là ở hàng phía trên của cái bọn đỏ gót ấy là nó gồm cái con gì còn con gót ở vua con ách con swordman và nó ở trong cái bộ đỏ đây rồi thay con này ra anh em ạ con này nó có bộ goblin thì nó sẽ cứng hơn nó sẽ có cái bắp giáp thì đấy tôi nói là cái bộ đỏ ấy nó có cái hàng trên nó rất cứng và anh em rất cần một cái bờ linh nếu mà anh em muốn chơi meta này nhá thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái bờ linh nó là một cái quan trọng nhất ở trong meta anh em buộc anh phải có nếu mà anh em muốn chơi với cả những cái thằng sáu đỏ ấy counter các bạn sáu đỏ khi anh em thấy chán ngán với cả cái cái cái cái cái meta mà có quá nhiều sáu đỏ rồi thì đây trong cái clip này tôi sẽ chi tiết nhá tôi sẽ nói ra những cái counter cực kỳ chi tiết vào cái bộ sáu đỏ để anh em thấy được là nó cũng không quá là nguy hiểm đâu Đấy, anh em cần là anh em cần nắm rõ được cái nguyên lý cũng như là cái điểm yếu nhất của cái bọn sáu đỏ để anh em counter nó là được Đấy, cái đầu tiên nhá, đây chính là cái đầu tiên là tôi tôi chia sẻ anh em, đấy chính là cái Berlin. Rồi. Chúng ta sẽ có cái Berlin nhá. Đường phát nữa. Chuyện này à. Chuyện này thậm chí tôi còn chưa biết tôi chơi gì luôn nhưng mà tôi vẫn cứ lắp Berlin. Đấy. Trận này khả năng cao là chơi chơi hai, chơi lai. Bán hai con đi cho đủ 10 tiền không nhỉ? Rồi ok. Chuyện này khả năng là sẽ chơi lai Cái con Glacier này tôi sẽ kiếm lại sau cũng được anh em ạ Con Glacier tôi có thể kiếm lại sau Thậm chí là bây giờ tôi cũng chưa thể định hình được cái, cái line up gì đâu Đấy, nhưng mà bởi vì sao tôi lấy cái Blink Bởi vì tôi biết chắc chắn là cái Blink nó là một cái món đồ quan trọng nhất trong cái meta này Mà chúng ta buộc phải có Bởi vì có rất nhiều người chơi chơi đỏ cái lý do lấy cái Blink là gì? Đây, để tôi nói cho anh em chính xác cái lý do lấy cái Blink nha anh em nhá Trận này chơi like rồi Trận này khả năng cao chơi like rồi anh em ơi Ra cả Fallen Witcher luôn ạ Thực ra ra con Fallen Witcher lấy cũng ngon nhá Tôi cũng biết cái line up mà chơi con Fallen Witcher có thể ăn được bộ sáu đỏ Đấy <clears throat> Nhưng mà thôi trận này tôi hướng tới tôi chơi like Nên là để clip sau anh em nhá Clip sau tôi sẽ chơi con Fallen Witcher Tôi uh, sẽ hướng dẫn cho anh em tất cả các lap có thể đấm được cái bọn sáu đỏ gót Ok Anh em cứ yên tâm nhá Có rất nhiều layup có thể đấm được thằng đấy Rồi round sau chúng ta gặp thằng nào nhỉ Round sau là chúng ta sẽ gặp thằng NTH LTH chưa gặp Đúng rồi LTH chưa gặp anh em ạ Round sau sẽ gặp cái thằng LTH <clears throat> LTH xem nào Bài khá mạnh đấy có con uh, Heaven Bomber 2 sao Chuyện này chơi like đi Đây đây Live Blitz like ra rồi này Thôi chơi like rồi Chốt chơi like Rồi cái nữa Ui Mê Khó nghĩ nhờ Vừa lấy tôi không định chơi rồi Nó lại ra Thế thì lại phải chơi con này rồi Thế thì lại phải chơi con này rồi anh em ơi Một cú quay xe đến vị trí cơm Thôi được rồi Trận đấu này chúng ta chơi full language chơi anh em nhá Ok trong cái trận đấu này chúng ta cũng đã có Blink rồi Đấy anh em thấy không Cái Blink nó nó rất là hay ở cái chỗ là chúng ta có thể linh hoạt Chúng ta ghép sớm và chúng ta có thể đổi bài một cách rất là linh hoạt Với cái món đồ này Đấy, bây giờ anh em chỉ cần ghép đầu game nha mà anh em xác định chơi live đúng không? Anh em ghép cái um, cái mặt lạ điên, cái mặt lạ câm lặng thì anh em chắc chắn là anh em <laughs> anh em không dám mua cái con Fallen đâu, bởi vì không thể dùng được. Rồi thôi, xác định ở chơi Fallen Witcher bán hết đi anh em ạ. Round sau lên 7 kẹp đỏ là xong Rất là... Ui mẹ trời lấy độ rồi Thôi xong rồi tôi bỏ qua mất một con anh em ạ Bỏ qua mất một con Rồi ôi Biết thế mùa cái con đấy ở cái round Trước có phải ngon không Round này là chúng ta có thể lên 7 kẹp Glacier vào này Kẹp Glacier vào được Roll phát cuối nào Chúng ta luôn phát cuối nha anh em nhá Còn phát lần cuối ui rồi được rồi thôi chúng ta bỏ bộ goblin được rồi anh em ạ cho hai glacio vào kết hợp với cả cái con uh, con con con Fallen Witcher này là được rồi. Thôi không không cần phải Goblin nữa. Thế là chúng ta đủ một dàn hai sao tăng cơ phía trên rồi, có một con gây đam. Đây là một cái đội hình lý tưởng cho đầu game. Ok. Không cần thiết là phải quá tham lam mà cái việc là lấy cái cái cái cái công nghệ mất đâu. Chúng ta như này chúng ta ổn rồi. Sau đó chúng ta sẽ form đội hình dần để cắt chuối của cái thằng có chuyện thắng thôi Lấy tiền Ok, ổn áp Đấy, vậy là trọng trong cái trận đấu này nhá là chúng ta sẽ chơi một cái đội hình xoay quanh cái con Fallen Witcher này và để ăn được cái đội hình 6 gót à 6 đỏ kết hợp với cả 4 gót. Đấy. <clears throat> Anh em yên tâm, tôi là một cái người mà thông thạo rất nhiều lay vào cái cái con nào mà nó nhảy co một cái ra một cái con co trong đội hình đấy là tôi sẽ đánh theo cái lép đấy ngay và tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm như thế nào để có thể đấm chết được cái bọn sáu đỏ bốn gót một cách rất là coi như là, là dễ dàng hiệu quả mà coi như là đầy tính nhân văn trên tinh thần của một nghệ sĩ nghệ sĩ múa nhá <laughs> nói đến đây chắc là có nhiều anh em phản đối anh em bảo là nghệ sĩ tấu hài thì có ok ok ok rồi hồi sau sẽ do nhá ok <laughs> ok tôi chấp nhận cái điều đấy <laughs> rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục với trận đầu nói chung ấy là anh em thấy là cái bờ linh ấy nó sẽ là cái món đồ đầu tiên thì tôi đã chia sẻ rồi nhá anh em nhớ lấy giấy bút ghi vào đấy là cái bờ linh là cái ghép đầu tiên trong cái meta này anh em có cái bờ linh anh em ghép luôn cho tôi nhá đừng có ngại ghép cái đấy nó rất quan trọng và nó chơi được rất nhiều line up Line up có thể chơi ở meta này Nên là anh em cứ ghép cho tôi nhá à, Cái đầu tiên đó là cái bờ linh Tại làm sao lại lấy cái bờ linh thì bây giờ tôi mới giải thích thật kỹ này Cái bờ linh thứ nhất là để nó tránh cái hàng tăng cơ tôi đã nói rồi Cái hàng tăng cơ ở phía trên của cái bọn gót ấy Nó sẽ bao gồm là gót ở vua Bao gồm là con um, Con con con con con gì nhỉ Con uh, ách là rất cứng Swordman cũng rất cứng Đấy là những cái con rất cứng Ở phía trên thì chúng ta cần phải ra hàng đằng sau thật là nhanh Để làm sao Để chúng ta có thể tìm được Cái vị trí của cái con gì anh em biết không Tôi đố anh em biết là là chúng ta cần phải tìm được vị trí của con nào Chúng ta phải bớ ở cái con đấy đầu tiên Cái con co của chúng ta phải tìm được cái con đấy đầu tiên Xếp làm sao để bớ linh vào Tìm được cái vị trí con đấy đầu tiên Thì anh em có biết được đấy là con gì không Đấy <clears throat> Đương nhiên là tôi ờ, đố tôi không để đấy đâu Tôi đổ tôi đổ anh em ấy là tôi sẽ tiết lộ và tôi nói rồi là tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì nhá mà có thể đánh được cái bọn đỏ một cách dễ dàng nhất ở trong cái clip này. Đấy, chỉ là cho anh em đoán một chút thôi. <laughs> cho anh em đoán một chút. Đấy, để xem là là là anh em đoán xem là chúng ta phải bớ vào cái con nào. Đấy, có anh em thì sẽ bảo là sẽ bớ vào cái con co. Đấy, con co. Thì cái con co ở đây là con nào? Vấn đề là con co con nào? đấy, chắc là anh em có nhiều anh em sẽ đoán được ra rồi đấy chính là con heo cái con tướng heo cái con triệu hồi ấy con triệu hồi tướng đã chết ấy con đấy là cái con mà chúng ta cần phải xếp để cái con co của chúng ta cầm một cái bờ linh và bay thẳng vào cái vị trí ở cái con đó giết được cái con heo sớm thì cái bộ đỏ nó đã mất đi gần như là 50% phần trăm cái sức mạnh của cái bộ sáu đỏ sáu đỏ gót đấy nhưng nếu mà có một cái chú ý này Đấy, tôi chú ý cho anh em một cái quan trọng nữa nhá Của một cái người mà phải nói là thông thạo 10 cái bộ gót 6 đỏ rồi Tôi chơi rất nhiều rồi Và gần như là tôi chơi đầu tiên ở trong cái meta này luôn Tôi chơi gần như là đầu tiên trong meta này Tôi khám phá ra cái bộ đấy đầu tiên Và tôi um, chơi sau đó một tháng sau tôi mới làm clip cho anh em cô Đấy Chính vì thế nên là tôi chơi nó cũng phải tầm khoảng 200 trận Khoảng 200 trận là có khoảng 100 trận hơn 100 trận là tôi chơi cái bộ đỏ ấy rồi nên là tôi biết được cái sức mạnh cũng như cái điểm yếu của nó để tôi chia sẻ với anh em thì nếu mà nhá có một cái chú ý này quan trọng là nếu mà anh em không có thể bắt được cái con heo bởi vì thế này này những cái người mà người ta thông thạo ấy người ta sẽ rất là để ý cái con heo để làm sao để giấu cái con heo rất kỹ khiến cho anh em khó có thể bắt được con heo anh em chỉ cần sang soi bài trên bàn cờ của họ thôi là họ sẽ có cái để ý anh em ngay và họ sẽ biết được là anh em đang định làm cái gì đang di chuyển ra sao cái con cò của anh em ra sao hướng vào là cái con nào bắt cái con nào trong đội hình của nó chính vì thế nên là cái việc mà anh em bắt con heo nó sẽ rất khó rất khó nhá còn nếu mà anh em bắt được con heo rồi thì không không có gì để nói rồi thì chắc chắn là anh em chiến thắng rồi anh em bắt được con heo thì nó là giảm đi 50% sức mạnh của đối thủ ở trong cái bộ sáu đỏ đó và anh em cái khả năng giành chiến thắng trong cái round đấy của anh em rất cao Đấy, nhưng mà đây là một trong cái trường hợp là khó hơn này Là gặp một cái đối thủ mà phải nói là khó nhằn Với một cái bộ lão to Đấy Một cái kinh nghiệm dày dặn Thì uh, cái việc bắt cái con heo nó rất khó Và anh em cần phải hướng tới một cái con thứ hai Mà anh em cần phải bắt ở trong cái bộ sáu đỏ Và cái bờ linh nó sẽ làm nó giải quyết được cái câu chuyện đấy Thế theo anh em thì nó là cái nào Cái con nào <laughs> Nếu mà anh em chưa biết thì tôi cũng xin tiết lộ luôn Nó chính là Sao Divo Cái con Sao Divo là cái con mà anh em sẽ phải bờ linh theo cái hướng con Sao Divo Và anh em bắt cái con Sao Divo càng sớm càng tốt Nha anh em nhá Còn lý do tại làm sao thì Bây giờ giải thích thì nó rất khó Nhưng mà nếu mà anh em chơi nhiều anh em có kinh nghiệm ấy Anh em sẽ cảm nhận được cái điều đấy Cái con Sao Divo ấy Nó sẽ khiến cho cái việc hút mana rất khó chịu là một thứ hai là nó cái trưởng của nó nó bắp cho nếu mà nó bắp trúng vào cái con heo ấy nó sẽ giúp cho cái con heo nó giảm được cái cooldown của cái skill của nó khiến cho cái con heo nó triệu hồi liên tục nó rất nguy hiểm vì vậy nếu mà anh em không bắt được con heo thì anh em hãy xếp cái bờ linh vào vị trí của con con con sao đi vô anh em nhá trong cái trận đấu này tôi cũng đã có nhìn thấy cái thằng chơi ờ, sáu đỏ gót rồi đây chính là cái thằng này đây sáu đỏ gót đây gạo sáu đỏ gót nhưng mà lại kết hợp với cả cái con Lạ nhờ Aquaman à Aquaman sắp lên được ba sau chơi chơi chơi chín vua nhở Rồi đây anh em sẽ hỏi là tại làm sao mà cái con Salivo lại được ưu tiên để có thể là tìm và tiêu diệt đầu tiên thì ờ, đây tôi giải thích nhá, tôi giải thích luôn cho anh em. Cái con bình thường ấy trong cái bộ sáu đỏ ấy thì cái những cái món đồ tăng mana và những cái món đồ để tung trưởng sớm ấy là thường là sẽ được ưu tiên cho con co chính vì thế nên là cái con heo ấy nó sẽ nó sẽ không có đồ đâu nếu mà giàu lắm thì nó cũng chỉ có thêm được một cục ma lăng thôi thì cái con sao đi vô ấy nó sẽ có cái tác dụng là nó hút mana của anh em và nó bắp tròi con uh, con con con heo chính vì thế nếu anh em giết được con đấy sớm thì cái con heo nó sẽ rất chậm để nó tăng mana dẫn tới cái việc là tăng mana chậm thì nó sẽ triệu hồi nó cũng sẽ chậm thôi ở đây là ra 19 và chúng ta sẽ gặp Pofer chưa gặp Round này gặp Pofer anh em ạ Rồi chúng ta xếp đội hình counter của Pofer ở sau Đấy, bờ linh xuống phía bên góc trái của, của bản đồ thôi Bắt vào vị trí của con già và con uh, Con con con Mấy cái con uh, phép tung trưởng Như là flame các thứ thì nó tụ ở phía góc trái Thì chúng ta cứ bờ linh xuống phía góc trái thôi Đơn giản Ok <coughs> đó anh em thấy không hiệu quả chưa bờ linh hiệu quả lắm con già thậm chí còn chưa kịp tụ trưởng đủ thời gian mà nó đã tung trưởng rồi thì khiến cho cái đam nó sẽ yếu và thế là tôi lại ăn được thằng mặc dù thằng này nó xả tiền nó ăn tôi anh em ơi và nó xả tiền hết tiền nó không ăn được tôi ồ mặc dù là có cú tính toán rất chuẩn đến được vị trí của team bạn nhưng mà xả tiền hợp lý để có thể ăn được chuối rồi bây giờ chúng ta luôn đủ ui đủ bộ đỏ này đủ bộ đỏ rồi nhưng mà trước tiên chúng ta chắc là chỉ cho bốn đỏ thôi nhỉ bán con tinh cơ đi Có tăng lao quái không nhỉ Như này có tăng lao quái không nhỉ Rồi ra ta roll tiếp rồi Ui Ui chết rồi không đủ slot này Thôi bán cái con này đi Chưa cần anh em ạ Double Witcher tìm lại sau cũng được Bây giờ chưa cần chưa có slot cho vào đâu Bộ này là phải lên 9 mới đủ cơ Nhưng mà tôi không có ý định lên 9 anh em ạ à. Tôi chơi đúng sách giáo khoa là tôi roll ở 8 để kiếm TB3 thôi Bây giờ chúng ta có một quả trứng nữa rồi nhá Thôi Với cái tầm này thì mất chuỗi cũng được Không vấn đề Lên 9 là nó thọt tiền lắm anh em ạ à. Thọt tiền không có tiền để roll đâu Chúng ta cứ roll, roll ở 8 thôi Lúc đầu 8 ra TB3 lên 9 Anh em yên tâm với bộ này nó giữ máu lắm Kể cả bây giờ thua thì cũng tôi nghĩ là nó cũng là hợp lý rồi Chúng ta lên thua Lên thua sớm Mà chưa chắc tôi đã thua cơ Tôi nghĩ là với 6 đỏ thì chưa chắc tôi đã thua đâu Cấm Goblin này Ui Mê, Đúng như cái dự đoán của tôi Goblin này là full bộ Goblin Xong rồi kết hợp cả Demon nữa thì thôi Chịu Tức là nó xả hết tiền để nó ăn chuỗi tôi đây Thôi rồi, tôi cũng nghĩ là tôi có khả năng là tôi sẽ bị mất chuối Không thằng này thì thằng khác thôi Anh em ạ Không mất chuối sớm thì cũng mất chuối muộn thì nó cũng sắp rồi Không trận này thì là trận sau Nói chung là tầm này ấy, thì chúng ta cứ ở 8 chúng ta roll Có 50 tiền chúng ta roll 3 sao Anh em nhá Đây rồi Ui Queen of Pain Rồi cứ bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh anh em vẫn nhìn thấy ở đây là chúng ta chơi cái bộ sáu đỏ đúng không? Anh em nhìn thấy tôi đang chơi là cái bộ sáu đỏ nhưng không phải đâu anh em ạ. Đây nó chỉ là cái bước để tôi chuyển bài thôi. Chúng ta chơi bộ sáu đỏ bởi vì là cái bộ này thứ nhất là nó giữ máu tốt, anh em không cần phải bàn cãi gì về cái việc là cái bộ đỏ nó giữ máu tốt nữa rồi. Cái thứ hai ấy là nó đủ trâu để tôi có thể ừ, thể thể thể, thể uh, câu kéo được thời gian nó đủ trâu để có thể câu kéo thời gian ở trong cái trận đấu này Đây thằng này gặp sáu đỏ này Thằng này cũng 6 đỏ này Đấy nhưng mà cái tầm này có thể là tôi vẫn ăn được Tôi vẫn ăn được Thậm chí là tôi có thể đẩy nó nhiều máu không Thằng này nó vẫn chưa đủ bộ sáu đỏ anh em ạ Vẫn chưa đủ bộ sáu đỏ Bộ thằng gạo này, gạo này là phải lên 10 cơ Mới mới đủ bộ sáu đỏ Bây giờ vẫn chưa đủ Bây giờ mới chỉ là bốn đỏ thôi bún đỏ kết hợp với cả con ấy con con con con aquaman à chơi bài lạ ấy nhở gót bún đỏ lại kết hợp với aquaman đây rồi chúng ta chỉ còn hai con nữa thôi hai con tb nữa thôi anh em ơi rau 23 trời ơi hai con tb quá dễ tôi dự đoán là rau 25 mà chúng ta lên được con tb này Đấy anh em thấy không Tôi không hề áp cấp nhá Tôi giữ lại Tôi để ở cái round uh, uh, Từ round 20 là tôi bắt đầu để 50 tiền ở ở level 8 rồi tôi roll thôi Đấy không hề áp cấp lên level 9 Bình thường là đến cái round này là lên 9 đấy Nó là hợp lý đấy anh em ạ đấy, Nhưng mà không nhá Tôi quyết định là tôi roll con này lên 3 sao Làm co chính luôn Nó ra nhiều thì chúng ta roll thôi Đấy, ra cực nhiều luôn TB ra ra liên tục Lẽ ra là tôi chỉ còn một con thôi Đấy, nhưng mà bởi vì tôi bỏ mất một con Tôi bỏ mất một con ở đầu game Tôi không mua Bởi vì tôi không có ý định chơi cái bộ này Tôi định là ra cái bộ này là ra sau Còn tôi tôi thử chơi live cho anh em xem Chơi live cũng ăn được cái bộ sáu đỏ ấy. Chơi live cũng ăn được đấy Không phải là không ăn được đâu anh em ạ Nhưng mà phải chơi như nào cơ đấy Rồi Chúng ta luôn tiếp Doom này Ui mẹ ơi Bắt đầu chật cái hàng chờ thôi được Đập trứng luôn anh em ạ à. Giữ 50 tiền roll Không có không có roll theo cái kiểu tiết kiệm được Roll um, có trứng thì đập luôn không Chứ không phải là giữ xong rồi roll thêm mấy cái nữa Để kiếm con TB xong rồi mới đập trứng thì Nó sẽ mất rất nhiều slot Và cũng thọt tiền Anh em ạ Chúng ta thứ nhất là bây giờ nó mới round thứ 24 rồi Chúng ta vẫn có đủ thời gian để chúng ta dừng lại ở cái level này chúng ta roll Level 8 chúng ta roll 3 sao co nhá Vì chúng ta đủ bộ 6 đỏ rồi Yên tâm Anh em cứ yên tâm mình tính Đây rồi Gặp beat Gặp beat thì chắc là sẽ bị đẩy nhiều đây tầm này thì bộ 6 bit thì nó lại còn cặp kira nữa thì nó mạnh anh ạ <clears throat> đấy con đến cái cái lúc này thì cái bộ đỏ của tôi ấy nó chỉ đóng vai trò ở đây nó là câu kéo thời gian giữ máu thôi chứ còn chắc chắn là sẽ gặp những cái bộ như này thì nó đấm nó sấp mặt nhất là cái bộ bit nó lại là cái bộ counter được bộ đỏ đấy có thể counter được nhá cửa trên đấy bộ này là bộ cửa trên bit kết hợp với kira đây rồi còn một con anh em ơi nốt không nhở Mẹ ơi, một con nữa thôi Bán nó Storm đi à ừ. Thôi con Storm này Tí nữa tôi cũng không chơi đỏ đâu anh em ạ Yên tâm, tôi không chơi đỏ nhá Đấy, tôi ờ, trận này tôi nói rồi là tôi sẽ chơi một cái line up Mà nó đấm thẳng trực tiếp vào bộ đỏ Và anh em nhìn này này, anh em biết là anh đoán ra được bộ gì rồi đấy Chính là bộ Demon nha anh em nhá Bộ gọi là bộ Wick Chính xác là Wick Demon một trong những cái bộ mà anh em nghĩ là nó không thể đấm được một cái bộ nào cả thì nó lại là một cái bộ có thể đấm được bộ đỏ đấy anh em ạ đấy, và tôi chơi rồi tôi biết kinh nghiệm của tôi là tôi chơi lineup này rồi <clears throat> chỉ cần chúng ta đủ bộ demon thôi thì chúng ta sẽ ăn được nha anh em nhá đấy vấn đề nó là thời gian thôi và chúng ta phải có co quan trọng nhất là chúng ta phải có co lên ba sao thế nên là anh em có thể lên chín anh em luôn nhá nhưng mà tôi thì tôi thấy là cái việc luôn ở 8 thì nó ok hơn <clears throat> ở 8 chúng ta sẽ có cái lượng tiền nó dồi dào để chúng ta có thể roll được và nếu áp 9 ấy chúng ta lại phải đợi tiền lên 50 chúng ta roll mất thời gian lắm anh em ạ Nên là tôi khuyên anh em là hãy như tôi roll ở 8 roll ở 8 chấp nhận là sẽ bị mất diamond trong cái giai đoạn hiện tại nhưng không sao cả anh em ạ chúng ta vẫn có một cái con co nó chính là con con con fallen witcher nó vẫn là con co thôi chúng ta dồn đồ cho nó thì nó vẫn là co và khi mà nó hóa trao lên ấy thì nó đam nó vẫn to và chúng ta kết hợp với cái bộ sáu đỏ này thì nó cũng rất trâu anh em yên tâm rồi, thằng này lại gặp lại cái thằng con đỏ này con đỏ quyết định là chơi Aquaman ạ Mà round này chắc là tôi sẽ bị đẩy đấy Khả năng cao là như thế bởi vì bây giờ cái lượng đam đến từ con TB này nó sẽ không có demon thì nó sẽ đấm khá yếu Trong khi đấy thì cái những cái thằng mà chơi sáu đỏ thì càng về sau ấy, cái máu của nó ấy Càng về sau ờ, cái máu của nó càng nhiều Cái giai đoạn mà máu càng thấp ấy <clears throat> Máu càng thấp thì cái máu của những cái con cờ nó càng to Đấy chính là cái lý do mà lúc đầu game tôi có chia sẻ với anh em đấy Tại sao cái bộ này bây giờ nó lại nhiều người chọn chơi Bởi vì bây giờ ấy là người ta Thứ nhất là cái bộ này rất dễ chơi Bởi vì chơi eco thì lúc nào cũng nó, nó cũng là dễ nhất Chơi như nào dễ nhất Chơi mà không phải tính toán suy nghĩ gì nhiều Chọn một cái lab Chọn một cái lab ngay từ đầu Nó không phải tính toán gì nhiều Đấy chính là cái hay của cái cái cái bộ sáu đỏ Xác định ngay là chơi sáu đỏ từ đầu và eco Vẫn đéo ra TB cay nhờ mẹ Clone tụt quần không ra TB này Chỉ có cây không như này <clears throat> Từ round 22 bây giờ round 27 rồi Tôi đã phải xuống tiền tới 40 tiền rồi đấy Vẫn chưa ra được luôn <clears throat> Hơi đen Trời ơi chỉ còn một con nữa thôi mà không ra Đừng có bảo thua cái thằng này nhá Không thể thua được Làm sao mà thua được cái bọn này Thắng chứ Đúng rồi Cái hay ở cái bộ sáu đỏ anh em ạ Nó chính là cái việc là chúng ta eco được Đấy, chúng ta xác định chơi sáu đỏ luôn chúng ta eco từ đầu và khi chúng ta lật kèo là cái lượng máu của chúng ta còn rất thấp Đấy, mà cái lượng máu thấp ý, thì cái bộ sáu đỏ nó lại càng thấp thì máu máu nó càng thấp ý, thì sức mạnh nó lại càng mạnh máu ở chết nó càng nhiều tb ơi ra đi còn một con nữa thôi ê thôi xong rồi không ổn rồi Đến cái tầm này tôi lại nhận thấy là bây giờ cái đội hình của tôi nó bắt đầu yếu đi rồi Chúng ta phải bắt buộc phải roll được ra con TB sớm thôi TB 3 sao sớm <clears throat> Mẹ ra muộn thế nhở Rõ ràng TB ra đầu game nó nhiều như thế mà bây giờ roll mãi không ra Từ round thứ 22 giờ round 28 rồi ạ Round 28, 22 đến round 28 6 round rồi 6 round rồi mà chưa ra được thêm một con TB nào nữa Ui đừng có lừa nhá Thằng này nó phải vứt cái con TB đi thì Tôi mới có TB cơ đây này mà cái trận này bị nó đẩy này Hy vọng là đẩy mất một ít máu thôi Chứ cũng đừng có nhiều quá Ui tôi nghĩ là cũng nhiều đây Chứ cũng không ít đâu Giết được thêm một con nữa Không được rồi Ui 11 máu ạ Đấy bắt đầu máu giảm dần rồi Cay nhờ Round 29 rồi có lên roll nữa không Hay kệ mẹ nó nhở <clears throat> Có roll nữa không nhỉ anh em nhỉ Tôi đang phân vân quá Để ra 31 roll một thể chăng 31 mới lên được con TB lên 3 sao ạ Trong khi mình phải giữ ở level 8 Có thằng nó lên level 10 hết rồi kìa kìa Bây giờ 8 đánh với 10 đấy anh em ạ chưa rồi game lừa quá Thằng này lên 10 rồi <clears throat> Thằng này lên 10 đủ 6 đỏ rồi anh em ơi Thế thì nó lại đấm tôi sấp mặt luôn Ôi rồi ôi Ui, gọi được ra hai con heo kìa. Có nào cơ hội nào thắng được không? Tôi nghĩ là khó. bộ này nó trâu quá, cái con TB nó đứng trước mặt cái con God of War kia thì đánh kiểu gì? Không được, không được, không được, không được. Hy vọng là mất ít máu thôi, không cũng mất nhiều máu đấy. Mẹ. Vẩy phát lửa. Ui giời. Vẩy phát lửa là giết được một đống rồi, lại mất 11 máu. <clears throat> Đéo mẹ vẫn chưa ra con TB này anh em này Cay không? Ui Vẫn chưa ra Ui đây rồi <clears throat> Hay quá Lên luôn đi bạn ơi Rồi ok nhá Vậy là round sau chúng ta có thể kẹp được Cái con Tabu Witcher vào để chúng ta có bộ Demon rồi anh em ơi Hay lắm à, <clears throat> Nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ nguyên cái bộ sáu đỏ này Cho đến khi Cho đến khi nào anh em biết không <clears throat> Đố anh em biết đấy anh em biết là tôi sẽ giữ cái bộ sáu đỏ cho đến khi nào không? Bây giờ hiện tại nó sẽ là sáu đỏ Demon nha anh em nhá. sáu đỏ kết hợp với cả bốn Demon. sáu đỏ kết hợp với bốn Demon. Đấy, tí nữa tôi cho Tabu Witcher vào là nó sẽ kích hoạt được cái bộ Demon thôi Thì nó sẽ là sáu đỏ bốn Demon Đấy, và nhắc đến cái bộ Demon thì Thì sao? Trời <laughs> ơi Lại còn phải nói <clears throat> Ui, không có cái ba tia anh em ơi Mặc dù là có cái Cái dìu nhưng mà tôi không có cái mảnh của cái Cái ấy cái trượng phép anh em ạ không có cái mảnh của cái trượng phép thiếu mỗi cái mảnh cái trượng phép thôi cay nhờ <clears throat> và cái mảnh duy nhất của cái trượng phép đấy chính là cái mảnh đầu tiên ấy khi mà tôi đéo lấy tôi lấy cái blink ấy thôi rồi cứ lấy tạm trước anh em ạ trước sau gì cũng phải lấy thôi trước sau gì tôi cũng sẽ phải ghép cái ba tia cho cái con co là con tb mà còn bây giờ cái mục đích của chúng ta là chúng ta tìm cái con uh, cái con Sven anh 7 để có thể đủ bộ đủ bộ demon sau đó chúng ta kích hoạt được 6 con demon ở trong cái trận đấu. À 5 con demon ở trong trận đấu. 6 <clears throat> con nhá. 6 con luôn, thậm chí 7 con luôn. Ừ, 7 con luôn anh em ạ, chơi 7 demon luôn nhá. Đấy, và đấy nó chính là cái đội hình counter đấy anh em. Ui rồi tôi vừa đẩy một phát tầng 9m đi cả sải kìa. Khỏe chưa? Cứng có nói là Demon kết hợp với đỏ không khỏe Demon kết hợp với đỏ vẫn khỏe nha anh em nhá Đây này, như là bây giờ tôi đang chơi này, khỏe chưa Ở level 9 là chúng ta đã có đủ bộ rồi Chúng ta không cần lên 10 Như cái bộ, bộ gót đỏ là chúng ta phải lên 10 Và co của, của bộ gót đỏ nó chỉ là hai sao thôi Trong khi co của cái bộ Demon đỏ nhá, nó là ba sao Đấy, và để xem cái bộ Demon đỏ này nó có ăn được cái bộ gót đỏ không anh em nhá à, Demon đỏ lên 10 là chúng ta kẹp thêm được con Doom nữa Là chúng ta khả năng ăn được nó rất cao Đấy, có cả Tabu Witcher trừ mana có cả Doom Đấy, Tabu Witcher để đúng vị trí một cái Đây này, để đúng vị trí một cái là trừ mana của cái con co của nó Con co của nó là bị trừ mana cái là không tung trưởng được luôn Đấy chính là cái thời điểm mà chúng ta tiêu diệt kẻ thù Anh em thấy chưa? Ui rồi ôi, TB đằng sau vỉa từng thăng một đằng sau luôn Anh em thấy chưa? Ăn được ngay Ở level 10 này, đánh ở level 9 ăn level 10 luôn <clears throat> Đấy, thằng này là tôi nghĩ là tí nữa nó sẽ cho con con 5 tiền mà thôi, anh em yên tâm chưa nó sẽ không chơi con con ấy đâu Tí nó đợi con con làm tiền chắc chắn cái đồ đấy là cũng đừng có nghĩ là đối thủ mẹ không biết chơi Không phải đâu anh em ạ à. Chả qua là chắc là cái con uh, con con con con Aquaman nó lên được 3 sao Lúc đầu nó lên được 3 sao sớm thì lấy thôi Lấy tạm cái con này thôi Tí nữa mà ra cái con ví dụ Queen of Pain hai thì chắc là cũng thay vào đấy anh em ạ à. Cái bộ sáu đỏ thì tín nhất nó vẫn là Queen of Pain vẫn tín nhất nó vẫn là con Phantom Queen Nó là con khỏe nhất trong bộ sáu đỏ Kết hợp với cả bốn gót rồi Đấy nhưng mà trong cái bộ này thì tôi lại có cái, cái bộ này nó lại counter được Gặp bit có ăn được không? Gặp bit thì khả năng cao là thua Ui bọn bit này khỏe quá Ui ra này nó đẩy tôi khá nhiều máu đấy Không ít đâu nhưng mà cái bộ này may có giữ máu thì nó cũng đỡ một chút <clears throat> Đấy, chúng ta cứ mải mê về cái bộ line up sáu đỏ mà chúng ta quên mất cái line up beat cũng là cái line up mà đang rất mạnh trong cái thời điểm hiện tại tuy nhiên là chúng ta quên mất chúng ta quên mất cái điều đấy beat là một cái line up có thể đấm được cái bộ sáu đỏ nha anh em nhá đấm mạnh là nó khác tuy nhiên là cái bộ line up 6 bit thì nó khó chơi hơn cái bộ sáu đỏ Chính vì thế nên là cũng ờ, ít người chọn nó chơi hơn Nhưng mà nếu mà đã chọn vào thì nó sẽ rất mạnh đấy Nếu mà đi theo con đường đấy một mình một đường chơi bit ấy Thì nó sẽ đấm hết đấy Đấm hết bộ sáu đỏ đấy Đấy cũng chính là những cái line up Một trong những cái line up có thể tiêu diệt được cái bộ sáu đỏ này Ui rồi chúng ta lại gặp lại Đây này nó thay vào bằng con Squire này Ui Mẹ chết rồi Đây nó mới chính là nguy hiểm này Ui con Squire nó gọi ra để trừ giáp nhanh quá TB chết rồi ui sao nhìn thấy nhiều, nhiều thế kia Ui sao nó đông thế kia Nó vẫn tiếp tục đẻ ra kia Ui mẹ ơi sờ quay đừng có đẻ thêm phát nữa Ui Nhiều quá 26 máu ạ à. à, Một phát chỉ còn có 8 máu luôn kìa anh em ơi Chỉ sau hai cái lần đẩy mà tôi chỉ còn có 8 máu Còn mẹ Kinh thế Ơ ờ, Tôi đang nói là tôi counter nó mà sao giống như là nó đang counter tôi ấy nhở Rồi <laughs> ôi Thôi sao Xong thật rồi Nó mắc bình mất rồi Bây giờ thì Squire vào thì nó lại mắc bình luôn anh em ơi Thế tầm này thì không đánh được Tầm này lại thua gót sáu đỏ rồi <laughs> Nhưng mà đây nó không phải là lay up mà tôi muốn chơi anh em nhá Đây nó chỉ là cái lay up mà tôi tôi ấy thôi tôi tôi tôi giữ máu thôi đấy cái tầm này thì bắt đầu chuyển này à, <clears throat> lên 10 đủ hộ rồi cho queen up vào ghép lốt cái mom 2 cho con tb xong chưa bkb hợp lý <clears throat> ghép lốt cái bkb cho nó rồi sao không cần rồi đấy Doom chúa quỷ Chú quỷ chứ Chú quỷ Chú quỷ quan trọng hơn Ra đi Ui mẹ toàn ra làm tiền không ra chú quỷ là sao Chúa quỷ Có ra không Có ra không Ra Ra đi Mẹ ơi Đéo ra rồi Ui ra rồi có chết luôn không nhở Nhanh nhanh nhanh nhanh xếp bài nhanh Ui mẹ ơi Cặp chín mét ăn được ăn được ăn được Bọn này thì tôi ăn được Bọn này thì tôi ăn được Ui sao nhìn đội hình chết dần thế kia Ui Ui có ăn được không vậy TB còn sống ăn được Ăn được chứ Làm sao mà không ăn được Làm sao mà không ăn được Ê TB tỉnh dậy Đéo đấm được cái kia ui Mình nó rút máu kìa Không có chuyện đấy đâu bạn ơi Ồ Hay quá Mày quá thoát được chú quỷ ra đi Ui Đây rồi Mày ơi Đây rồi anh em ơi Đây mới là cái đội hình mà tôi muốn cho anh em xem đây này Đây này Không có chơi đỏ anh em ơi Mà nó là cái đội, đội hình gì Đội hình Demon anh em ơi Demon Thêm một con Doom nữa Đây rồi Bán luôn không chơi bốn đỏ luôn Vứt Doom lên Vứt thêm một con Demon nữa vào Vậy là chúng ta có 8 Demon anh em ạ à. 8 Demon nó khắc bọt lắm nhá Đây nó chính là bộ Demon kết hợp với cả con anh bảy Superman đi lên Cái bờ linh nó sẽ rất hiệu quả trong cái giai đoạn này Ồ như nào như nào đấm đi Đấm đi đấm đi đấm đi đấm đi thấy chưa tơ cái kiểu gì tơ bằng lùi tơ bằng lùi tơ bằng lùi Đùm toàn bộ đội hình kia Úi rồi ôi trông kìa Trông mềm quá Nghe nói sáu đỏ cứng úp Thắng luôn Đâu hiểu kiểu gì ạ Tôi còn chưa kịp biểu diễn thêm Đấm một phát cả thằng Beat với cả cả thằng sáu đỏ đi luôn ạ Kinh chưa Anh em thấy kinh chưa Chuyển đúng một round giết hết luôn Mẹ Dã man Ui giời Tưởng mạnh như nào Meta như nào Mẹ Quá đơn giản <laughs> Anh em thấy không Chuyển sang Demon tại sao lại ăn được Bởi vì cái con Squire của nó ấy nó tung trưởng đấy là cái cấm đánh anh em ạ à. nó cấm đánh mà tôi có cái, cái tôi chỉ cần nó tỉnh dậy thôi là tôi đấm được ngay bởi vì cái bọn sáu đỏ đam nó bé nó cấm đánh tôi nhưng mà nó lại không có cái đam kết liễu anh em ạ à. trong khi đấy thì nếu mà tôi để bộ sáu đỏ ấy thì khả năng cao ấy là nó sẽ trừ giáp cái bọn của tôi đến chết đấy đấy chính là lý do đấy Lý do là nó có cái sự thay đổi trong cái skill của cái con Squire Khi mà tôi thay đổi cái đội hình của tôi Đấy, con Squire nó sẽ chuyển từ cái gọi đệ trừ giáp Chuyển sang thành cầm đánh, thế ăn rồi Đam của tôi bờ linh ra đằng sau, vỉa hết hàng là đam đằng sau, xong Cái bọn còn lại thì nó làm gì có đam Ui giời, đơn giản Thế anh em nhá Đấy, còn trong cái clip này thì vẫn chưa tiết lộ hết đâu Chưa tiết lộ hết cái cách counter sáu đỏ đâu Nhưng mà anh em sẽ được tiết lộ lốt ở cái clip tiếp theo anh em nhá Nó sẽ rất chi tiết ở clip tiếp theo rất là cảm ơn anh em và anh em thấy hay để lại cho tôi một like Anh em ờ, chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip tiếp theo Ngay lúc này anh em có thể chọn ở phía trên hoặc phía dưới clip đề xuất ở trong cái phần cuối của video clip này Cảm ơn anh em rất nhiều Bye bye